Hello xin chào các bạn nhé Chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình à, và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog Đấy. Nói chung là cuộc đời của mình cũng gần 40 nổ bánh chưng rồi các bạn ơi Đấy, các bạn thấy cái clip hay ý nghĩa các bạn nhớ like chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé thì hôm nay mình tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề đó là sao mục đức thì về cái vật về cái uh, sao mục đức này nó à, chiếu mạng tốt hay là xấu mình chia sẻ cho các bạn luôn ừ. nhá sau một đúc xấu hay tốt thì sau một đúc này là chiếu mạng vào 2026 có có nghĩa bước sang 2026 mới tới sau một đúc chiếu mạng đó thì sau một đúc chiếu mạng thì vào những cái tuổi nào thì mình cũng đã chia sẻ trong các clip trước rồi và các bạn nhớ để ý một dưới mô tả mình mình sẽ chia sẻ tiếp theo rồi thì sau một lúc này mình sẽ chia sẻ bạn là về sau một lúc này tốt hay xấu rồi là cách cúng sao giải hạn cách cúng sao giải hạn để chúng ta giải hạn để chúng ta gặp vào những năm à, sao xấu chưa hạn hoặc là sao tốt gì đó thì chúng ta cũng lên cũng sao dài hạn để gia tăng thêm sự may mắn và xua đuổi đi những cái thứ không tốt nhá thì sao mục đức này thì hành niên mà gặp mục đức đàn bà chẳng lợi giữ gìn tổn hao tuy là chút để đến đớn đau nó Tuy là chút đến đớn đau Năm lầy tháng lọ Việc nào cũng xuôi Đàn ông con mắt đau rồi Đàn bà bận máu Nôi thôi có gì Hôn nhân hòa hiệp Tương nghi Trong nhà già trẻ Đều thì bình an rồi thì mình sẽ phụ giải về cái câu thơ của ngôi sao mộc đức này nha các bạn nhé thì sau một lúc này thì có ý nghĩa đem lại sự yên vui và tốt lành Đấy, và may mắn về nhiều mặt nhé thì là nhất là vào tháng 10 và tháng 10 tháng 10 âm lịch và tháng chạp âm lịch nhé thì ờ, nhưng mà nữ giới thì đề phòng về bệnh tật phát sinh nhất là về máu huyết nam giới thì coi chừng bệnh về mắt nhé thì sao mục đích này thì nó tốt cũng tốt về là thi cử đỗ đạt các bạn thi cử đỗ đạt thăng quan tiến chức này nọ hôn sự cắt tường xây dựng nhà mới rồi đổi chỗ ở đều tốt và kỵ vào kỵ mạng thổ vào tháng 10 tháng uh, ờ, 12 nhá kỵ mạng thổ mà tháng tốt vào tháng 12 các bạn nhá đó, thì là kỵ ờ, mạng thổ nhá đó thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái ngôi sao mục đức này Đấy, ngôi sao mục đức mình sẽ chia sẻ các bạn về vấn đề là cách cúng sao dài hạn của ngôi sao mục đức này Đấy, thì mỗi một ngôi sao thì nó nó đều có cái tốt và đều có cái xấu thì ngôi sao này nói chung là nó vừa tốt cũng lại vừa xấu các bạn đó thì à, nữ thì là về máu huyết nam thì bị bệnh về mắt nhé đó thì bạn hãy à, để ý và hãy xem để cách cúng sao dài hạn thì mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn về vấn đề là cách cúng sao giải hạn vào tháng nào tháng nào nhé rồi những ờ, mình sẽ bậy bị như thế nào nhé thì cái ngôi sao mộc đức này thì nó thuộc hành hành thổ hành mộc nhé nó thuộc thuộc về hành mộc đấy thì mỗi tháng xuất hiện tại hướng chánh đông các bạn đấy nghĩa là nó xuất hiện về cái hướng chánh đông là hướng mặt trời mọc các bạn nhé hướng chánh đông à, vào ngày âm lịch là 25 âm lịch hàng tháng như là năm ngày âm lịch là năm âm lịch hàng tháng thì ngôi sao này sẽ xuất hiện trên bầu trời là từ 24 giờ đến 2 giờ có nghĩa là từ 12 giờ đêm các bạn từ 12 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng thì uh, ngôi sao này xuất hiện trên bầu trời mà mà ngôi sao nó xuất hiện trên bầu trời thì chúng ta lên 7 vị trong những khoảng thời gian này có nghĩa là từ 12 giờ đến 2 giờ nghĩa chỉ có 2 giờ đồng hồ để chúng ta là hoàn thành cái ờ, việc là cúng sau giải hạn có nghĩa là 7 vị và bắt đầu một thủ tục rồi là xong là chúng ta sẽ kết thúc trước 2 giờ sáng nhé thì mình chia sẻ luôn thì vấn đề là vật phẩm thì gồm có nó hoa đăng trà quả nhé hoa đăng trà quả rồi phật rồi là phẩm oán thì cái phẩm oán này thì dân miền Bắc thì là hay sử dụng còn dân miền Nam nói chung là không có biết về vấn đề này nói chung là có cũng được không cũng chẳng sao mình làm theo cái tâm của mình nhé ai ví dụ mình có thì mình làm nhiều nhưng mà mình không có thì mình làm vừa phải Đấy, nói chung là làm theo tâm của mình ha đó thì uh, vật phẩm gồm có hoa đăng trà quả rồi là năm cốc nước lã một dĩa gạo muối này nọ nhá rồi tiếp theo đó là và là phải có 20 ngọn đèn 20 ngọn đèn hoặc là 20 ngọn nến nhá đó thì 20 ngọn đèn hoặc là 20 ngọn lén là chúng ta lên thắp trong lúc bắt đầu chúng ta khởi hành chúng ta phải thắp cho sáng 20 ngọn đèn hoặc là 20 ngọn lén thì chúng ta lên làm sao thắp cho đèn nó sáng trong vòng 5 phút 5 phút đầu tiên để đừng để bị tắt các bạn nhé lúc mình đang khởi ờ, mình mình, mình khởi hành uh, cúng sao thì nên là giữ nó được ít nhất là 5 phút đồng hồ để cho tất cả 20 ngọn đèn đều sáng thì nó sẽ chiếu mạng soi sáng cho chúng ta nhé. thì chúng ta nên là mua nếu mà ví dụ chúng ta sử dụng bằng đèn đèn dầu thì tốt thì nó sẽ không bao tắt được nếu không có đèn dầu thì 20 cái đèn này nói chung là cũng hơi bị tốn kém thì không chúng ta mua nên 20 cái ngọn lén bằng bằng bằng, bằng ly bằng ly thủy tinh chúng ta làm chúng ta làm sẽ an toàn hơn nhé rồi thì chúng ta trước khi chúng ta vào làm lễ chúng ta bảy vị xong quay về mặt về quay bản vị về hướng chấn đông rồi chúng ta sẽ khấn có nghĩa là bộc đức tinh quân mới đầu chúng ta khấn bộc đức tinh quân rồi là tiếp theo đó là nam mô di đà phật ba lần đó, rồi chúng ta sẽ cầu gì đó chúng cầu chúng ta ví dụ chúng cầu à, bình an hay là cầu về tài lộc hay cầu về công dân sự nghiệp hay ha đó thì chúng ta hãy cầu theo theo nguyện của mình thì nó hay hơn là chúng ta làm theo sách vở làm theo sách vở cũng được nhưng mà nó không phải theo tâm của mình nên là mình cũng làm theo tâm của mình mình cầu gì ước gì làm theo tâm của mình nó sẽ linh hơn linh nghiệm hơn nhá thì là nhớ là vào hàng ngày năm âm lịch hàng tháng vào lúc 12 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng đó thì trong khoảng thời gian khung giờ này có nghĩa là khung giờ hoàng đạo luôn thì ngôi sao sẽ xuất hiện trên bầu trời là chúng rồi ngôi sao sẽ chữa mạng cho chúng ta khi chúng ta làm bày vị như vậy thì sẽ linh nghiệm hơn tại vì ngôi sao sẽ xuất hiện và mình cầu gì sẽ được đó nhá, thì sẽ linh nghiệm hơn đó rồi khi chúng ta làm xong cái bày vị khi chúng ta hoàn thành lễ hoàn thành cái cái việc mà cúng sao chúng ta thấy uh, tàn nhang nó gần tàn thì chúng ta sẽ hóa vàng này nọ nhé hóa hết vàng đi rồi là vật phẩm những vật phẩm đó mình à, mình mình mình mình bày vỉa những vật phẩm mình sẽ gom vào một cái bọc một cái bọc sạch bọc mà học cái bao đó, cho một bọc đó, cái đấy của ăn được chúng ta sẽ mang ra ngã ba ngã tư đường ngã ba ngã tư đường chúng ta bỏ góc góc ngã ba ngã tư đường để làm gì để những người à, người dân đi ngang qua đi lại người ta thấy cái đó vẫn sử dụng được thì người ta sẽ đem đi cho mình người ta sẽ lấy người ta đem đi cho mình có nghĩa là người ta đem đi những cái sự rủi ro những cái cái, cái họa hại của mình người ta đem đi cho mình nữa mình sẽ giảm bớt đi phần nào về về hạn của năm sau đó của năm sau trước mặt đó thì mình đấy thì đó là người ta đã đem đi xô mình thế còn mà năm cốc nước không đổ hết đi năm cốc nước nãy chúng ta đổ hết đi rồi còn dĩa gạo dĩa muối thì chúng ta cũng ra cũng mang ra ngoài ngã ba ngã tư đường chúng ta rắc chúng ta vẫy để làm gì để cho bọn linh hồn cô hồn các đảng nó sẽ ăn tại vì cái cái cái cái cái cái, cái khoảng thời gian đó là bọn là ngũ quỷ được um, được mở như cửa mông quan được mở để cho bọn nó đi ăn đi kiếm ăn thì lúc đó mình sẽ coi như là bố thí thì nó sẽ nó nó nó nó, nó bố thí cho nó coi như làm phước đó thì giống như là các vào những ngày mùng 2 hoặc là ngày 16 âm lịch hàng tháng thì những nhà kinh doanh lớn người ta thường thường cúng cô hồn thì được những cái ngày đó là ngày quỷ môn quan mở cửa cho bọn bậc quỷ đó đi ăn thì thì thì bảo sao là người dân ta hay cúng vào những ngày đó để làm gì để cho nó ăn để nó không quấy phá đó, nó ăn nó ăn thì nó nó sẽ không đeo bám ta mà nó cũng không quấy phá ta nên chúng ta sẽ làm ăn được đó bảo làm sao mà dân thủ tục của dân chúng ta hay cúng cô hồn là như vậy thì cái cái việc cúng sao giải hạn này nó cũng như thế thì chúng ta lên là mang những uh, à, diễn muối với gạo chúng ta bỏ đi để bố thí cho bọn nó đó, à, thì nó sẽ à, không quấy rối chúng ta không quấy phá chúng ta nhé đó là rất là tốt thế còn nhiều nhiều người cũng sai lầm về vấn đề là cứ bỏ tiền ra mua nhiều vật phẩm cúng à, sau dạy hạn này nọ chúng ta chúng ta cũng làm cũng được cúng bái xong chúng ta đã mang vào nhà chúng ta sử dụng cho đỡ phí nhưng thực sự là cái đó nó không có tốt đâu nhá cái đó là nó không có tốt nên là chúng ta bỏ hết đi đừng có mang vào nhà làm gì nhá cũng giống vậy thôi cũng giống như là cúng cô hồn người ta cũng bỏ đi người ta ở đâu mang vào nhà ta ăn đâu đấy, người ta cho những người khác những người giặt những bọn giặt cơ hồn giặt á coi như nó mang đi cái họa hại cho chúng ta thì đó nó cũng như vậy thôi thì chúng ta làm sao giải hạn này nó cũng làm cũng tương tự là như vậy nhá đó thì chúng ta nên chú ý cho mình về vấn đề là chúng ta làm thì làm cho tới nơi tới tốn tới chốn nhá đấy đó là mình chia sẻ vậy đó thì à, cái clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng tại đây nhá thì cái ngôi sao này là vào 2026 nó mới nó mới chiếu mạng nó mới xuất hiện nhá thế thì clip của mình hôm nay chia sẻ về vấn đề là sao mộc đức và cách cúng sao giải hạn thì cũng đã kết thúc thì các bạn thấy cái clip của mình hay ý nghĩa thì các bạn cho mình một like nhé đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé để mọi người cùng biết để biết trước để chúng ta làm và chúng ta chẵn để nó thêm phần nào gia tăng thêm sự may mắn cho chúng ta về vấn đề là năm mà sao chiếu mạng cái năm sao chiếu mạng chúng ta nhé xin chào tạm biệt các bạn nhé